nay mình nấu cháo gà nha mọi người đây là con gà mà mình mua ở chợ tàu á. gà này là con gà dai ấy, nha mọi người chứ không phải gà mỹ đâu đây cái chân của nó này nè đây à, mình à, nấu cháo gà đây mình mua con gà dai này nấu cho nó ngon gà thịt nó hơi dai chút nhưng mà mình đã rửa sạch sẽ hết rồi đó. mà mình phải trộn qua gà bên đây nó toàn là gà đông lạnh không à nên trước khi nấu cái gì mình cũng phải đem cái trộn nước sôi thôi đây là cái nồi nước sôi mình trụng nó khoảng 5 phút thôi mình không có cần trụng nhiều cái cổ gà nó lòng nhiều quá mình bỏ cái da gà cổ gà luôn đó mình đây là gạo tắm nha các bạn linh dùng khoảng 2 phần 3 chén gạo tắm linh nấu cháo bên linh á, nấu cháo bằng gạo tắm rất là ngon nè các bạn con gà sau khi mình mình luộc sơ mình rửa các bạn thấy da nó dài gần bấm nó đâu được đâu rồi linh cắt cái cổ nó ra cho nó sạch để nó nó gọn để dễ nấu vô cái nồi này bây giờ mình bỏ qua cái một nồi nước sôi khác nha mình bỏ hết con gà vô mình nấu cái đầu nó nên cắt ra để cho nó gọn nó nằm cho nó gọn chứ để nó, nó chặt quá rồi đây và cái lần này á, Linh bỏ gạo tại nhà Linh thích ăn nấu mà nấu cho nó mềm nhừ á thì Linh bỏ lúc này bỏ trước cũng được sao không được tại con gà này Linh nấu khoảng một tiếng hơn nha một tiếng một tiếng 15 phút nó mới ngon gà này gà dai mình vớt bọt ra để cho nó sạch sạch nước nó không bị nó, nó trong đó, nó không có bị đục các bạn đó. giá ráo hết bột ra nấu cháo cái bước này nó quan trọng mình trộn củ hành củ cà rốt với rau giam với hành lá các bạn coi như trước tiên mình phải lột cái này mình ngâm đá nè ngâm khoảng tiếng hơn cho cái củ hành nó giòn mà nó bớt nồng còn cà rốt thì mình ngâm giấm đường cái này còn hành lá nữa nhưng mà một lát mình ngâm hành lá riêng hành lá bạn cắt khúc bạn cũng ngâm nước đá vậy nè khi bạn trộn vô cái dầu giấm nó mềm hết rồi đây, đây là củ uh, ờ, tọ củ cải đỏ linh cắt sợi cũng vừa vừa thôi nha đây củ cải linh cho một muỗng đường làm cỡ muỗng rưỡi hai muỗng lưng thôi nha bạn tại một muỗng rưỡi thôi và hai muỗng chấm nha hai muỗng chấm ăn cơm bự vậy này là một lát có nước mắm nữa nên mình ngậm hơi chua đó bớt đi độ nồng của ờ, củ cải thôi rồi đó các bạn chiên lên là được các bạn trộn đều lên rớt vào đó, à, bạn trộn đều lên và mình để hơn tiếng nha rồi mình bỏ nước chắc nước ra rồi xong đơn giản ha bạn ha nhân ít là đủ rồi à. không á, rồi dạ. cái này các bạn nhớ vỏ đường nhiều cái chanh tại nó mặn mặn chua chua ngọt ngọt á thì nó sẽ thấm vô cái gỏi ngon hơn sau khi bạn chắc nước ra nó khô ráo ráo này nè thì bạn bỏ hết gà mình xé rồi linh xé hết gà lên bỏ vô là xong bạn bỏ rau răm vô nha rau răm bạn bỏ một nửa thôi cắt sơ thôi đừng cắt nhuyễn quá còn một nửa lát mình để lên chén cho nó ngon nó trên dĩa cho nó tươi các bạn nó ngon hấp dẫn hơn còn cái này á nhớ khi bạn làm cái gà này á bạn bỏ một chút muối tiêu vô nha nó sẽ rất là thơm tại gà này nó hợp với muối tiêu sao muối tiêu lên rang sẵn mình bỏ như vậy bỏ một muỗng hai muỗng cũng được Ê, các bạn bỏ chừng nửa muỗng cà phê thôi nhiều quá thì nó mặn nó không ngon rồi bắt đầu mình trộn lên đó ra món gỏi đơn giản các bạn ha và lúc này bạn chế nước mắm vô thêm miếng cho nó vừa ăn chừng 4 năm muỗng thôi nha bạn tại một lát nếu mà lạc mình còn chấm với nước mắm nữa mình ừ, chủ yếu là chảy vô cho nó hơi thấm thấm đồ ăn đó rồi trộn lên vậy là xong rồi đó vài gia rỉa thôi được chưa rồi à, ờ, hãy chào cả nhà mình nay chị vợ chồng chiếc lên lại uh, gặp cả nhà mình hôm nay hai chồng linh mới đi làm về và linh làm tranh thủ món uh, gà bắp gỏi uh, củ hành cà rốt với lại hành lá rau răm uh, ăn kèm với cháo mời cả nhà mình cùng ăn nha bây giờ linh sẽ múc cháo trước trong xả lên Đó, cháo này còn nóng ha cái này cháu hành giống cháo của chị Thảo chí bèo <laughs> hay vậy ha mỗi lần mà cháu mà bỏ hành về lên nhớ tới tác phẩm chí phèo không biết một cái tô tô cháo mà của chị Hải ngày xưa sao dạ anh là à. chí phèo rồi <laughs> thì hồi xưa mình học cái đó có cháo và chị chị lỡ hành nhiều chí phèo anh cảm động mà mình không biết hạt kiểu nào cỡ nào hai cái nào ha à, bây giờ thay vì mình ăn với uh, gỏi này thường thường mình ăn với cái uh, bánh uh, bánh gì ạ à? bánh gì chiên bánh phồng phồng tôm bánh phồng tôm nhưng mà bánh hột tôm có dầu có mỡ rồi gà này cái da nó cũng có mỡ nên là thích ăn với bánh tráng này nè bạn nào lâu lâu đổi thử ăn này cũng ngon lắm ăn thử ha rồi bây giờ mời cả nhà mình cùng ăn nha ừ. mời cả nhà cùng ăn nha để em để chị xài đó xài là nhà linh kỳ này là ăn xài liên tục luôn tại vì mua tới một thùng xài luôn thì mình xài ăn liên tục luôn mà bữa ăn xài xài nay ăn xài tráng miệng đó linh linh làm đó cho ra cũng này đây là gà dạ, đứt bớt lỡ bỏ cháo vô rồi chắc phải ăn từ từ thôi cháo trước hả đâu ăn miếng gỏi trước đi ừ. để dạ, ăn cháo cháo nó còn nóng quá trời nguội à. ừ. thử ngon em thấy ngon quá ngon ừ. ngon ngon lắm bà ơi bạn nào mà ngán dầu mỡ là ăn cái bánh tráng này nè bạn ngon ừ, ăn với bánh bánh bánh, bánh tráng rồi cái nướng này ờ, còn gọi là bánh đa nha bạn <laughs> nhà mình cứ gọi bánh đa mà mà, mà xã mình gọi bánh tráng chúng miếng chườm cắn hàng riêu nhân đít hai chồng nên đi làm về tối đấu quá con gà này ngon quá cái thịt này con gà ngon nó cũng dai mà nó không có dai quá ừ là dai của chợ tàu các bạn tùy tùy hôm mấy bạn em nhiều hôm mình mua địch mua mua thì nó dai quá mà con này thì nó không có dai lắm nó vừa đủ ăn nhiều con mà nó, nó dai quá mình ở giống như vật lộn nó luôn á ừ. bữa ăn gà nấu chao với gà dai nó nó hơi dai ha đúng rồi dai cực vậy nó còn dai hơn gà nồi việt nam ngon không? Cái này ăn rất là ngon không? Ừ. Cái củ hành này nè bạn Mình ngâm dưới đó cũng ngon lắm Bởi vậy bạn ăn mà nó bớt nên nó không còn cái mùi mùi nồng Còn cái hành lá này cũng vậy lá ngon lắm bạn ơi lá em xẻ ra nè bạn mà có giấm này kia vô ăn không mới ngon bạn nào mà thấy ngon á cái này á bạn nào làm giống nhà linh nha nguyên liệu mà bạn nào bên mỹ á mình ví dụ mình đi kiếm bắp cải bắp cải ờ, trắng ở bên mỹ của chợ mỹ nó không ngon của chợ tàu nha nếu mà mình muốn ăn á mình chọn kiểu này ngon lắm này đã ha ừ, đã ừ. tao quên lấy muỗng cháo dần mình ờ, bóp gà bóp gỏi mình chung với miếng hành nó nó nó nó làm cái cái gà mình ăn ngon hơn nó thơm không ừ. mình nghe nói cái củ hành trắng này nè bạn ăn sống nó tốt lắm nhưng mà nếu mà ăn ăn mà dạng sống không á thì giống mình thấy Hàn Quốc hay ăn thì khó khó ăn chấm còn nếu mình bóp vô cái uh, chút chút rau giấm mắm chua chua ngọt ngọt các bạn dễ ăn với cầm đá nha ăn vậy gọi ngon hết món cháo rồi Thu dập rồi bạn ơi. Dạ bóp gỏi phải có dao dầm, không có dao dầm cũng ngon. làm ngầu ha hành lá hành trắng rồi uh, cà rốt phải không ừ, cà rốt để miếng ngon hấp dẫn cái này bên <clears throat> bên mình là trời cũng ờ, ấm ấm dần dần rồi năm nay bên mình ờ, trời ấm ấm dần năm nay mình ờ, hai chồng mình quyết định là sẽ trồng trồng trồng cây á <laughs> trong mùa hè mùa mùa hè sắp tới nè tập tập trồng thử xem sao chưa làm giường bao giờ Trời biết có mát tay không <laughs> biết đâu mình trồng ở xum xuê là sao đó. em là không mát tay rồi em tưới cây nào chết rồi đó nếu linh không có hợp với cây bạn ơi cái cây sống đời mà linh tưới thì sao nó cũng chết nó từ chết chết khô qua chết úng chết úng qua chết khô luôn bạn mình tưới nó hơi nhiều xíu thì nó chết uh, chết úng nước nó chết với cây khác mình chết ít ít lại đó là chết khô hồi xưa mình làm chung với chị bạn tại tưới cây uh, chăm sóc các bạn chị bạn nói cái cây sống đời mà linh còn tưới mà để nó chết rồi cũng khô luôn rồi không biết sao không biết hồi đó em, em đi học cũng có nhớ mình học lớp sáu lớp bảy gì có cái vụ mà hay đem đem mấy cái lá sống đời ờ, lên thí nghiệm không ta có What? Với thí nghiệm cái gì không? Lâu quá mình quên rồi. Mạnh nhớ là, lá dương sĩ á, chị Thiện ừ. nhớ không? Ừ. Cái sống đời hả? Có đẹp sống đời nữa nhớ. Hình như cái cây sống đời mình đem lên rồi trồng nó nó ra cây từ ở mấy cũng cái cái cái khí của cái lá. Ừ. ừ thí nghiệm cái ờ, trồng cây sống đời bằng lá cũng được thì sao vậy ha? không nhớ lắm khóa là thịnh học lớp 7 lớp 7 lớp 8 phải không ừ. 6 chứ hình như lớp 6 lớp 7 học sinh vật về thực vật đây là cái khô câu gà này bạn xong hay cái cái cái cái cái cái gì mà ăn miếng gà hay có dâu dăm ha cái này em không biết em thấy gà vịt thay ăn rau răm nó thơm ừ. đây là phô câu gà này thôi là <laughs> nào dám ăn không linh thì uh, hồi xưa linh thấy bà ngoại linh hay ăn phô câu gà bà ngoại linh mất lâu rồi uh, thấy bộ sau bà ngoại khoái ăn phô câu gà bà ngoại nói nó ngon nó thịt không à sau này người ta chê phô câu gà nó không ngon mà thật sự linh thấy nó ngon <laughs> nó thật thiệt xương nó cũng tròn tròn nó mềm mềm khô gà là béo nhất trong ờ, không béo á mình ta người ta thích là ăn là để ăn nó béo em thấy bình thường béo. nhưng mà làm sạch hết rồi nha chứ không phải là để riêng mà ăn nha mình cắt bỏ phần nào cần cắt các bạn bởi vì ăn nó mới ngon ngon không? Ừ hay là một con gà luôn hay em xé một con gà hay nữa rồi một con gà dạ, dạ. mà thiếu cái cánh này. cái cánh đằng trước gà này á mình nãy lên lên đổ nước ra lúc mà linh bóp gỏi với bóp củ hành với củ cải mình bỏ nước ra bạn bởi vậy khi ăn gà này gà nó không có bị thấm nước nó nó vẫn còn ngon chứ mình để nước thì nó thấm vô cái thịt nó là không ngọt ừ. đó giờ mình thấy ăn ăn gỏi á bà và ăn với uh, bánh uh, bánh hột tôm thôi mà bữa tại nhà linh họ có làm biến chiên bánh hột tôm mình đem này bỏ vô nướng luôn mang chung ai vậy thử thấy ngon quá và bởi vậy giờ linh biết cái món này thường Việt Nam mình đó đại tiệc tùng đó hay có món bóc gỏi quá ừ. dễ làm hả ta sao kìa ngon nó dễ ăn ừ. đúng không bạn cái gỏi này bạn bóp như vậy á có rau có thịt ăn nó dễ ăn mình không ngán ví dụ nhiều người thích ăn cũng ngán ăn thịt á ăn món này thì không bao giờ thấy ngán rồi ha này như có rau có có thịt đến giờ thật sự là chưa bao giờ thấy ờ, ai trộn gỏi này bao giờ là lên tự chế tự chế mà ăn ngon quá trời là <laughs> nói sống ở đâu thích nghĩ đó bạn gạo dạ, này ăn dài dài à? Ừ. Mà chỉ có gà dai nè bạn Ăn mấy đứa nghe mùi đúng thịt gà của mình Gà Mỹ thịt nhiều lắm mà ăn không có ra mùi gà đâu Biết bạn nào ăn gà Mỹ bạn nào biết ha Nhà mỗi người thích ăn cháo khác nhau bạn ha Nhà Linh thì Linh thích ăn à, nó nó nhừ ra Nó mềm Ông xã Linh thì thích ăn lỏng Linh thích ăn đặc hai đứa nhỏ lên thì nó thích ăn hơi lỏng nên nó chấm bánh mì ở vậy nấu không mà mình nấu theo ý lên luôn ai nấu theo ý rồi đó ấm à cháo này hay nhất là mình thấy mỗi lần mà ai mà mỗi lần mình cảm hay là đau cổ họng món cháo này mà hay nhất dễ dễ dễ dễ tiêu hóa mà, mà ấm này. biết mẹ ăn ngon hay là do mình đói bụng đó ừ. <laughs> nè. chắc là em phải mở mở quán bán cháo lòng quá à, cháo gà cháo gà chứ <laughs> à. cháo lòng dạng <laughs> cạnh tranh với ờ, gà ấp hàng ừ. ừ, gà ấp hàng bên gà gà gà bớp củ hành củ ờ, cà rốt bên à này gà bớp hành ngày bán bảy tám con gà đây là thành công rồi <laughs> bảy tám con gà không đủ tiền mặt bằng nữa trừ <laughs> khi mặt bằng nhà thì đủ tiền cơm tiền gạo thôi là ha nó quá dạng thoải mái luôn thịt gà ngon quá Bọn ông chung chén ngon quá đối biết cái cháo mà gà với cháo với cháo lòng nó khác nhau gì vậy cháo gà cháo lòng hả ừ. khác nhau gì hả không mình nói cháo không mình... theo theo anh thấy anh thấy là cháo gà nó ngọt hơn ừ. Ừ, nó ngọt hơn ngọt nước hơn ngọt cháo á cháo lòng thì không không có không có ngọt hơn không biết là phải không mà anh thấy vậy nếu mà nước gà nó ra ngọt nó ngọt chéo đấy không anh nói đúng tại vì mình thấy có nhiều chỗ bán cháo lòng á bạn họ chỉ luộc lòng họ nấu thôi chứ thật sự nếu mà cháo lòng mà bỏ thêm xương á sườn á thì nó mới ngọt còn gà này nó nguyên con gà nó từ xương gà ra để mà nó ngọt anh nói đúng á nó lòng thường chỉ có nước bột lòng ta lọc cháo còn nếu có chỗ nào nó ngon thì ta bỏ thêm sườn các bạn ha sườn heo á cháo nó sẽ ngon hơn còn cái này cháo gà là bạn làm nguyên con gà vô bạn nấu rồi à, bởi vì nó ngọt nhưng mà em nghĩ tùy chỗ nấu chỗ nào mà nấu chất lượng các bạn ha thì nó sẽ ngon còn mình ăn thường thường thì mấy chỗ nó bán cũng có sao nó vậy thì không chất lượng bằng tại ở nhà anh nấu nguyên con gà chút cháo thì chứ nếu mà nấu kiểu này bán cũng khó lợi mấy chỗ mà bán ờ, bán mà gà ừ, nấu lộn nồi to chắc mấy con gà <laughs> đúng không mấy con gà bỏ vô nhà nước ngọt ngon bị chán rồi ngon quá trộn biết hai vợ chồng nên ăn hết cái dĩa nào ngon ngon chứ mà không biết ăn hết đâu lại lên trộn gỏi vô cho nó nhiều có rau á hai chồng nên thích ăn rau kịp á như vậy lên trộn rau nhiều ăn cho ngon nó cái mắm rồi à. này lên trộn hơi vừa vừa thôi nha bạn là mặn thấy gì là tùy mỗi vị của mỗi bạn mỗi nhà khác nhau nhưng mà cái này thì linh thấy là trộn vừa lạc tại vì nước mắm linh để riêng nên chấm thêm á còn nó ngon đó ừ. cái gì hôm nay ăn nhiều đó <laughs> ngon quá cháo ế rồi à? ăn này không không cần cháo cũng ngon hoặc có bánh tráng à có bánh tráng này có tinh bột rồi nè bởi vậy bạn không ăn cháo cũng tốt ăn cháo vô thì không còn bụng để ăn gà nguyên cái chân rồi mà <laughs> chân gà luôn chân gà này thật sự làm kỹ hả bạn ơi gà không nói à chân chân gà ta này cũng còn miếng thịt này mà mà nó cứng lắm sao nãy giờ em ăn ăn nhiều quá mà sanh thấy cái dĩa gà nó không hết mình cứ hơi vơi hơi vơi thôi <laughs> thấy ăn cũng nhiều quá bạn mà gà không thấy hết cái này mốt em chế món này em bán được quá anh rồi ừ. không tung hàng với ai này trong cái khó nó ló ra cái món nha bạn ừ. <laughs> mình muốn ăn quá mà mà giờ mình đâu có đi chợ thầu mà mua bắp cải để sẵn để lâu nó hư mình không biết ăn giờ nào gà thì bạn bỏ tủ đá đông lạnh được bắp cải bạn để lâu bạn không ăn nó hư rồi tới hồi đó nó hư mất tiêu rồi uổng tiền bây giờ mình muốn ăn mình cứ có gì làm đó mốt mà ờ, về về em, em về Việt Nam em ở ờ, quán em. Linh ờ, linh cháo linh ờ, cháo gà cháo lòng gỏi mày vô mày vô Ủa sao bữa em nói nóng hoa em mở ra anh nói phá sản về anh kêu về mở Thì về giờ mình mở ra là về mở ra mở. thu rồi Thu rồi làm được nhiêu hay nhiêu lúc đó mở ra là có cháo ăn gần ăn cho hết ngày nào cũng có ăn không có răng để ăn cái gà nhai sao răng răng giả không nhai sao được <laughs> ăn cái này ngon quá đừng ăn nữa mà kèm tí này mới ngon không cái này món linh tự chế các bạn bạn nào mà ngán cái uh, gà bóp cờ bự cải gà bóp ngó sen hay gì đó làm thử này đi bạn ngon lắm sai hay đợt này linh mua nó hơi chua bạn ơi ừ. ừ. nó chưa rồi mùa chín không chưa mùa chín chín mình để lâu thì nó không chín hấu này nó chín lắm luôn rồi đó mình nó chua là chùa ừ. là ừ. ừ. nó xài chua. có lần mình mua cái xoài mà xanh á mà để trong tủ lạnh á mày quên quên nó nó, nó chín luôn mà cái chín của nó nó ngọt ngọt ngon dữ xoài nào xoài mỹ á xoài xanh á à hồi xưa hả ừ. có em không không không nhớ <laughs> Có Linh không? Linh không nhớ Tại vì Linh nhớ học thiết kế thấy có không? Và vì đồ của vợ chồng Linh tới đây tạm kết thúc nha các bạn ờ, Linh quay cũng dài lắm rồi thì Hai vợ chồng Linh ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi ờ, video của hai vợ chồng Linh Nếu mà bạn nào thích ừ, kênh của Chiếc Linh Cuộc Sống ở Mỹ thì các bạn nhớ bấm subscribe ủng hộ cho kênh của Chiếc Linh nha các bạn Hẹn các bạn ở video kế tiếp Linh ờ, sẽ bày ra những món ăn lại để cho các bạn à, thưởng thức bằng mắt rồi các bạn nào thích thì cứ nấu theo giống của linh linh cũng có chỉ à, cái cách làm cho các bạn linh à, cũng có quay rồi đó các bạn nào muốn ký làm dễ lắm bye bye các bạn hẹn các bạn ở video sau nha tạm biệt các bạn